Alo Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Hôm nay đọc theo tin tức Tâm trạng và hoàn cảnh Nỗi buồn Về quê Mỗi khi có dịch Lòng lo lắng nhiều Suốt sau tuần qua biết bao buồn lo ngày mai gian cách khu phố cách ly phúc tụ tập nhau hết rồi chỉ thị là hết về khuya tiếng lót nức nở ác luôn tiếng lòng có ai còn nghi đến xâm làng đây đường xưa hoang vắng mỗi phố một nơi những chiều thêm ăn bún bò chịu thôi biết mua nơi nào hết thật Ờ, hết tiền hôm nay muốn đi về chỉ vậy không muốn gì hơn buông chúng một đôi xe chờ mong ngày đêm không chốt nỗi buồn nào ai cam thông nếu ai đã từng ngồi không hết tiền khó khăn ngày đêm xót thương người dân màu xanh của bác có dây năm trăm mỗi lần đã hết hình ngài đầu tiên biết ai mà nhờ Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian và quan tâm theo dõi tin tức. Cầu mong các bạn luôn được may mắn, luôn luôn mạnh khỏe, bình an vạn sự như ý công việc mọi việc suôn sẻ xin chào và hẹn gặp lại tin kế tiếp